đại biểu ờ, thưởng thức trái cây sản phẩm dùng silic tân vác của chúng tôi em mời anh trong phòng nước yêu với vào trong phòng nước vâng vâng dạ. đông đông đông dạ. à xong rồi đấy này phải đi bưởi dạ. ờ, ờ, à, này là bưởi hoàng ạ bưởi hoàng của chị ạ vâng, nó có củ cái này nó giống bưởi này bưởi khác đúng không? Ừ, ở đây là cái giống bưởi à? Tân Lạc Tân Lạc. Bưởi da xanh. Được trồng ở Hòa Bình. Đây là bưởi da xanh. trồng ở Hòa Bình ạ. Và ờ, có em cảm ơn các anh chị nhé. Trồng ở Quang, trồng trồng Tuyên Quang và chuối này thì ở Quế Võ. Vâng. Cái dưa chuột thì là ở đấy không ạ? Tức là mình chuột cả cái không? Và cam là miền Tuyên Quang. Muốn riêng thì cũng điểm riêng. Anh chỉ riêng cái đấy thôi nhé. Cả những cái sản phẩm đấy thì sản phẩm của bên đây là nó cho cái mẫu mã rất là đẹp vẽ ra đi chị có công ty chị kia bị đến tâm đáng cân chuẩn mẫu mã thì và đẹp kinh như là đôi thân này chuối thì nó rất là ngọt ạ ngọt lời đẹp nó đúng tay đẹp chúng chim nhắm như mà phải ra sách thì nó cho mình rất là ngon anh cho anh cầm cái bê ra ra làm cái cái cái bỏ là qua làm nhau rồi chiều nay trái bưởi rất là lặng trái và cũng để hội nghị mà chúng ta cũng được nghe nhiều bài tham luận trình bày trường để các hai đồng chí sẽ rút lại ngắn gọn chúng ta cố gắng mỗi đồng chí phát biểu trong khoảng 10 phút để làm sao cho được nhiều bài thảo luận và tiếp theo chương trình ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu kính mời bà Nguyễn Thị Tân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Linh Tân Phát để tham luận à, sau à, Tân thì xin trân trọng kính mời lượng sản được góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xe Tân Phát có địa chỉ tại 461 đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang có địa chỉ tại 280 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. À, công ty của chúng tôi chuyển về địa chỉ là 461 đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, chuyên sản xuất và cung cấp phân bón trong lượng silic silicon dioxide dẫn phát bắc ra sau đây gọi tắt là phân silic sản phẩm phân bón silic là dòng phân bón trung lượng thành phần chủ yếu là silic magie canxi và các yếu tố chung vi lượng khác khi sử dụng sản phẩm này trong trồng trọt kết hợp với các phân đa lượng như đạm lân kali hoặc lpk phân chuồng phân hữu cơ hữu cơ vi sinh sẽ cân đối dinh dưỡng giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh tăng sức đề kháng hạn chế bệnh hại giảm chi phí sản xuất và đem lại năng suất chất lượng cao cho người nông dân. Các sản phẩm nông sản trái cây có sử dụng silic sẽ được thu hoạch sớm 5 đến 7 ngày đối với cây rau màu, 15 đến 20 ngày với cây ăn quả. Cho cây trái vị thơm đặc trưng, giòn ngọt, mã đẹp và bán được giá. Thưa hội nghị, từ xa xưa, hàm lượng silic có rất nhiều trong đất. Trải dài theo thời gian thì lượng silic này đã cạn kiệt do việc canh tác niên vụ luân canh lên cây trồng đã lấy đi phần lớn lượng silic trong đất. Một phần silic bị rửa trôi. Việc khoáng hóa ra silic hữu hiệu trong đất không đủ cung cấp cho cây trồng nên cây trồng phát triển kém nhiều sâu bệnh. Đồng thời, việc lạm dụng phân đa lượng qua nhiều năm còn tồn dư trong đất đã làm đất chai cứng, bạc màu và nghèo dinh dưỡng. Xuất phát từ nguyên nhân này mà công ty phân bón Silic của chúng tôi ra đời khi phân bón silic kết hợp với các loại phân khác sẽ giúp cây trồng cân đối dinh dưỡng làm cây phát triển mạnh hoa thơm trái ngọt ít sâu bệnh và cải tạo đất tơi xốp vì nhiều màu mỡ bởi vậy mà thế giới người ta khuyến cáo người nông dân nên dùng phân silic để cải tạo nguồn đất tăng độ vì nhiêu giảm độ bạc màu qua 5 năm đồng hành cùng nông dân tỉnh Bắc Ninh công ty Tân Phát đã phối hợp với trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức được hơn tổ chức được 6 buổi hội nghị tham quan hội thảo đầu bờ mô hình sử dụng phân bón Silic trong và ngoài tỉnh, cung ứng gần 500 tấn phân bón giúp các hội viên lĩnh hội được nhiều kiến thức cũng như ứng dụng phân bón Silic trên các loại cây trồng, đạt năng suất chất lượng cao. Mọi hội viên nông dân khi sử dụng phân Silic đều đánh giá là cây trồng phát triển khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh hại, tăng năng suất hội số, công nghệ số, kinh tế số thì việc sản xuất cần thiết phải chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, <coughs> giảm giá thành, mang đến hiệu quả cao trong sản xuất và tạo môi trường văn hóa doanh nghiệp. Trước đây, việc tuyển chọn nhà cung cấp nguyên liệu của chúng tôi được thực hiện theo các nhà cung cấp vừa hoặc truyền thống. Nay việc chọn nhà cung cấp được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin, báo đài, mạng xã hội như trang YouTube, trang web Facebook, Zalo, vân vân đã cho phép công ty lựa chọn được nhiều nhà cung cấp có năng lực cung cấp nguyên liệu đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất tốt để chất lượng đảm bảo công thức phối trộn đã được mã hóa trên phần mềm cài đặt vào máy tính khi các nguyên liệu theo hàm lượng thực tế đạt được phân tích khi nhập kho về sẽ đưa vào phần mềm để tạo ra công thức phối trộn cho từng lô hàng từng đợt sản xuất như vậy chất lượng phân xí luôn được đảm bảo cho dù hàm lượng của nguyên liệu có khác nhau. Khi sản xuất, công ty luôn cử cán bộ giám sát chặt chẽ về tình trạng máy móc, thiết bị, số lượng, chủng loại các nguyên liệu đưa vào sản xuất, số lượng và năng lực của công nhân tham gia sản xuất, các điều kiện an toàn sản xuất, quá trình sản xuất phải được lấy mẫu, sản phẩm đưa đi phân tích và lưu trữ. Khi kết quả phân tích mẫu đảm bảo thì mới có thủ tục xuất xưởng sản phẩm, thì mới làm thủ tục xuất xưởng sản phẩm. Ngoài ra, có hệ thống camera lắp đặt trong nhà máy giúp bộ phận quản lý giám sát quá trình sản xuất phân bón. Sau khi sản xuất xong, các hồ sơ và mẫu được lưu theo quy định. Nếu có tình trạng hiếu lại về chất lượng sản phẩm thì công ty sẽ xem xét lại hồ sơ sản xuất và mẫu lưu trữ để có giải đáp thỏa đáng. Việc truyền thông tin giữa bộ phận quản lý với bộ phận sản xuất và giữa các bộ phận sản xuất với nhau được thực hiện trên em nhóm Zalo, điện thoại đã giúp các bộ phận xử lý công việc nhanh chóng kịp thời và hiệu quả. Trước đây, việc bán hàng theo đơn hàng của Hội Nông dân các tỉnh, các cấp trong tỉnh Bắc Ninh, các hợp tác xã, các đại lý trong và ngoài tỉnh, Lai Công ty đã thiết lập các sàn thương mại điện tử trên Shopee, Lazada, Fanpage, trên các kênh YouTube và à, Facebook và lập các nhóm trên Zalo như nhóm sử dụng phân bón Silic Tân Phát, nhóm cây ăn quả, nhóm trồng bưởi vân vân. Công ty thường xuyên tổ chức những buổi livestream trực tiếp trên đồng ruộng và trên các trang trại nhà vườn để cùng nhau trao đổi, học tập kỹ thuật chăm sóc cây trồng để đạt được hiệu quả cao. Việc livestream trực tiếp này cũng giúp đông đảo các thương lái người dân vào xem trực tiếp các sản phẩm nông sản mà không có thời gian đến thăm nhưng vẫn có thể quyết định được việc mua bán nông sản ngay tại thời điểm đó đây cũng là một kênh để tư vấn cho người dân trên toàn quốc về phân bón di của chúng tôi như vậy dựa vào công nghệ chuyển đổi số công ty di định tân phát đã mã hóa công nghệ sản xuất hiện đại tạo ra sản phẩm phân bón silic silicon dioxide chất lượng cao đồng thời cũng tạo ra một sân chơi tốt cho các thương lái nhà vườn giao thương kết nối rộng rãi không chỉ trong nước mà ngoài nước thưa quý vị để phân bón silic ngày càng có chất lượng cao giúp nâng cao chất lượng nông sản và góp phần ổn định đầu ra sản phẩm nông nghiệp công ty thường xuyên nâng cao trình độ cho cán bộ để kịp theo tiến độ thuật mới cuối cùng xin kính chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc chúc hội nghị thành công tốt đẹp